xin chào xin chào xin chào chào mừng ờ, anh chị em ờ, đã quay trở lại với kênh của điện máy tiến linh và ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại một chủ đề đó là uh, hướng dẫn anh chị em làm cái video ở trên chiếc uh, điện thoại của mình có làm được không ta à, trên chiếc uh, smartphone của mình rồi bây giờ thì uh, logo nhé anh à, nhỉ logo là cái video mà hôm trước mình hướng dẫn các bạn rồi đấy các bạn muốn à, làm cái video mà có cái logo chèn ở trên góc như mình này thì à, xem lại cái video đấy nhé còn bây giờ thì intro nhé bắt đầu thì à, các bạn hãy tải cho mình cái Kinemaster hoặc là mình hay gọi là Kai Master cho nó nhanh nhé ở đây mình đã tải sẵn rồi cái link thì mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả nhé để các bạn có thể ờ, tiện ờ, tải về cái bản Cai Master này là các bản Pro đã việt hóa rồi đó đây trên điện thoại của mình sẽ vâng cái là master bây giờ cái màn hình của nó sẽ chuyển sang giao diện mà ờ, ngang này thì các bạn có thể xem ngang ở đây luôn rồi giao diện của nó sẽ rất đơn giản thế này nó sẽ có những cái project mà trước đó mình đã làm rồi này đây còn không thì các bạn đầu tiên các bạn xem bấm vào cái nút ờ, dấu cộng này thường thường ấy nếu mà các bạn làm video tiktok thì nó sẽ là màn hình dòng mà nếu mà video của youtube này thì chúng ta sẽ dùng màn hình 16 chín nhé và tùy các bạn ờ, mục đích sử dụng các bạn video vào đâu thôi rồi bắt đầu vào giao diện này nó sẽ có cái ờ, giao diện rất quen thuộc này media layer voice và audio rồi đầu tiên chúng ta sẽ add media này hôm nay cho mình sẽ làm cái đơn giản nhất cho các bạn xem nhé add media thì nó sẽ vào cái ờ, <clears throat> những cái folder ở trên máy của chúng ta camera này tôi sẽ camera đây cái clip mà tôi được quay lúc tôi sáng vừa đi cắt tóc về phát là khoe luôn quả đầu này bạn có thấy quả đầu này khác khác không đẹp trai không ừ. đẹp trai rồi quay lại với cái mặt thớt ờ, quen thuộc chúng ta có thể xem trước này mình sẽ làm cái video ngắn này cho các bạn dễ hiểu nhé đầu tiên thì ờ, tiếng của nó khi mà tôi đi xe máy thì nó sẽ hơi rồi mình sẽ tắt cái tiếng ở đây đi đây giao diện đấy. chúng ta sẽ có cắt này crop này crop cái màn hình vào này uh, âm lượng này đó có nhiều cái điều chỉnh âm lượng nữa mình sẽ tắt hẳn cái âm lượng của video này đi Đấy, nó đang ở 100 này mình sẽ kéo xuống hẳn đi tắt 0% để chúng ta chèn nhạc vào nhé chèn nhạc đây sau khi tắt xong lượng chúng ta sẽ vào phần audio nó bên phải góc màn hình đấy audio thì ờ, đây mình đã có những cái audio mà ví dụ như cười này đó cười thì mình sẽ chèn vào cái đoạn mà, mà gây gây cười đấy đó là cái đoạn mà mình quay xuống mà mặc vest mà quay xuống quần đùi ấy mình sẽ chọn một cái nhạc bóc ờ, bóc một chút nhá rồi cho nhạc này đi như thế căn đúng cái đoạn mà chúng ta Đây. chúng ta có thể kéo đấy để cho chỉnh chuẩn đấy chuẩn bị cái đoạn mà tới cái cột cười á cười cười á đây tôi sẽ cắt đến cái đoạn đó kéo tôi sẽ nhầm đây đến cái đoạn này chuẩn bị ờ, xuất hiện con đùi này thì mình sẽ chèn theo cái, cái tiếng cười vừa nãy vào ờ. đó ừ. tiếng cười ma quái nó đơn giản vậy thôi âm lượng này mình thấy nó hơi hơi nhỏ mình sẽ kéo to lên đấy cái này đấy chúng ta có thể là mắc để 200 nhé à, tôi sẽ để tầm khoảng 149 50 ờ, đi đây chúng ta xem lại thành quả từ đầu đó <laughs> đó là cái đoạn gây cười này đơn giản các bạn rồi bây giờ nói đến cái đoạn mà chèn logo như hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn làm logo nhé <clears throat> lỗ chúng ta sẽ ở cái dạng cái dạng là PNG là một cái dạng trong đấy trong suốt đấy đây, chúng ta ấn vào cái phần layer đấy, trong phần layer thì chúng ta nó sẽ có nhiều nhiều mục lắm overlay này text uh, văn bản này uh, hand whiting nghĩa là uh, vẽ này uh, effect là hiệu ứng này đây chúng ta sẽ chọn media trong media thì hôm nọ chúng ta làm cái logo ở trong cái mục diện pick ad đúng không đây chúng ta vào pick ad chúng ta chọn đúng cái logo mà mình đã tạo hôm trước này đó đã xuất hiện logo ra rồi sau đó thì chúng ta có thể đặt ở đâu tùy thích dung nhỏ được không toàn ra để sao cho nó đúng mỹ quan thôi nghĩa là nó không to quá nhìn nó vướng và nó không được đẹp cái độ dài thì chúng ta có thể kéo tới cuối luôn và để đến đoạn nào thì tùy các bạn thôi đó là những bước đầu tiên cái logo này chúng ta có thể để nó, cho nó chạy hoặc là nó xuất hiện nhá Đây, trong mục này trong mục này thì uh, chúng ta có thể là để cho nó xuất hiện như thế nào đây? trong cái hoạt uh, hoạt động trong cái video ấy, nó sẽ hoạt động như thế nào nhấp nháy hoặc là đây chúng ta có chọn này đấy nhấp nháy chọn này clicker là nháy liên tục này kiểu động đất này vào từng à, mưa đấy như kiểu mưa tung mưa ring quay này nhìn khá đẹp đúng không lát tinh đến đâu ạ à? rip rip như kiểu rip xe ấy, bánh xe rip đấy đây là mưa này quay ngược chiều kim đồng hồ này quay theo chiều kim đồng hồ này như, như thế này để chống mặt lắp mình có thể để ờ, tạm thời là nhanh chậm đó nó sẽ chọn nhỏ chậm như thế này hoặc đến đây rồi nhé tôi có thể để nó chạy từ cái bên uh, bên trái màn hình này bên góc trái này sang bên góc phải màn hình hoặc là bất cứ đâu đây tôi sẽ cắt ở giữa này chia đôi này đó cái này ấy, thì bây giờ mình lại kéo sang bên này để cho nó nhảy sang bên này cái này mình để nhỏ hơn được đây chúng ta sẽ thành quản nhé logo đang nhắc nhở bên nhà góc thì ờ, cái màn hình đó bây giờ nhấp nháy bên tay phải rất đơn giản đúng không ạ đó là những cái bước ờ, căn bản đầu tiên khi mà chúng ta um, làm video trên uh, điện thoại tự làm luôn nhạc thì mình sẽ bạn nào muốn thì mình sẽ để các ứng dụng các cái cái tệp nhạc mà không dính bản quyền và những cái hiệu ứng mà cười là rất nhiều hiệu ứng khác cười hoặc là tiếng súng hoặc là rất nhiều tiếng khác bạn nào muốn thì hãy comment bên dưới để mình ờ, gửi ờ, link cho nhé rồi bây giờ ví dụ như các bạn muốn ờ, thêm file khác thì sao thì chúng ta ấy thôi tiếp tục vào, vào media chúng thêm vào video hoặc là thêm ảnh gì đó nếu là các bạn muốn làm ra chủ đề nào đó thì chúng ta đã sẽ chuẩn bị những cái video stock đầu tiên như vậy đó bây giờ mình thêm video của con gái con gái à cái này là quay dọc rồi các bạn vẫn có thể làm video theo hình dọc thế này nhé lúc đầu chúng ta chọn chọn hình dọc ngay từ đầu ấy, đó là 916 và chúng ta đang làm cái 16 chip tỷ lệ màn hình của chúng ta chúng ta vẫn có thể thêm ảnh bình thường nhé cái anh bắn về của tôi đi không nhất thiết là video đâu nó đây sẽ chạy từ trên xuống dưới đó là mặc định còn khi chúng ta muốn đây tôi sẽ còn vào phần crop đây cũng là một cái tấm ảnh dọc nữa để tiến lên sẵn và đến thành mặt miếu rồi cái đoạn ở giữa này chúng ta có thể ờ, rất nhiều cái mà chuyển cảnh hướng chuyển cảnh bạn có thể thêm vào đây Jack Johnson trước nhiều cái lắm ứng này là ứng dụng mà phổ biến nhất để mà chúng ta có thể dùng làm video trên điện thoại và ờ, hôm sau chúng ta sẽ tôi hướng dẫn các bạn làm trên một cái ờ, app khác nữa của Trung Quốc cũng có rất nhiều cái chuyện cảnh hay nếu nếu chúng ta có thể cho thêm cái chúng ta có thể ghi âm nhé có file ghi âm mà tôi hay dùng cái thêm cái tiếng chó bị tiếng chó bị đánh rồi nó vâng, quá dài chúng ta sẽ cắt đi cắt đến cái đoạn này kéo cắt về phía tay trái của chúng ta trái hay phải thì trên video nó cũng để là khả nhưng mà cứ gọi theo cái đối diện màn hình luôn rồi tạm thời thế đã mình sẽ hướng dẫn các bạn làm video ngắn đơn giản vậy thôi ban đầu ấy sau khi chúng ta đã hoàn thành xong rồi thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần chia sẻ bên này trong phần chia sẻ thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn như sau Full HD này 1080p uh, HD 720p do đây là cái video ngắn nên là nó cái dung lượng của nó khá là thấp nên mình tại vì trước mình hay làm video dài nên là mình để cái chất lượng của nó là lao nhưng bây giờ tùy các bạn muốn để các bạn kéo lên càng càng cao thì cái chất lượng hình ảnh ờ, video của các bạn nó càng tốt nhìn nó càng đẹp đây nếu mà mình để hai mắt thì nó sẽ tầm khoảng 24 m thì mình sẽ để tầm khoảng ờ, mình sẽ để ở mức cao nhất này kéo lên đấy thì nó tầm khoảng 31 m, mình để tầm 30 tròn đi đó sau khi các bạn ờ, lựa chọn được cái frame rate thì mình sẽ để là 30 nhé sau khi là mình đã thấy ưng ý rồi lựa chọn được cái mà cái mà các bạn muốn để rồi ấy cái chất lượng các bạn muốn để rồi thì ờ, chúng ta ấn vào ấn vào export đó đợi để ờ, xuất ờ, video thôi đây là video ngắn nên là xuất rất nhanh Exporting Project tiếng Anh của mình không chuẩn lắm đó chúng ta đợi thành quả sau khi xong thì chúng ta sẽ ấn vào play thử xem xem là thành quả gì đó là rửa hơi đúng không ạ rồi vậy là trên này mình đã hướng dẫn uh, anh chị em và các bạn uh, ờ, là một cái video đơn giản nhất ở trên uh, ngay trên chiếc uh, smartphone của chúng ta rồi và video đến đây là hết rồi hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo và bây giờ có thể video tiếp theo nếu mà anh chị các anh chị muốn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ở trên cái app mà app này app đó là ừ, các khác cũng có nhiều cái hay đấy gọi là Power Directo Power Directo đó mình hay làm khi ở trên ba ứng dụng đó Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của mình Nếu cảm thấy video hữu ích hãy like, share Bấm vào nút ờ, đăng ký và sau đó ấn vào hình quả chuông để nhận được những video mới nhất của chúng tôi Xin cảm ơn Trong những video lần sau